mình đâu dương cao hướng về phía trước ta Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trên mặt nàng Đầu đồi chỉ cao trên rông đặc ngào ngay núi sông Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng Biển rộng chỉ cao đâu cũng là nhà đối với ta Mà một nơi trú chân trong tim nàng qua sâu xa là Ruột lệ nằm nhi không khi nào được rơi xuống đâu Mà giờ em chốt theo anh nên ta đành phải buồn sâu dù sao nàng suốt đêm chưa quên đi ngày tháng u buồn rằng người ta mãi thương nay cũng đã môi người một phương nàng có hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi nàng giờ ta chính chính bao năm không có nghe trở lại nàng càng người ở bên trong lo sang sóc cho ngày mai ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại hình dung em vẫn đang đưa ta đi hết chặng đường dài ngàn vằn vì đâu dương cao hướng về phía chúng ta chẳng làm ta bất an như khi ta ở chưa mặt ngàn đầu đồi chỉ cao trên rông đất ngào ngay núi sông mà lòng yêu chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng biển rộng chỉ cao đâu cũng là nhà đối với ta mà một nơi trú chân trong tim nàng qua sâu xa là ruột lệ nằm nhi không khi nào được rơi xuống đâu mà giờ em trước theo ai nên ta đành phải buồn sâu dù sầu nắng suốt đêm chưa quên đi ngày tháng u buồn Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương Nàng có hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời Dù ngày sau có xa sao ta vẫn muốn bên người thôi Nàng giờ ta chính chính bao năm không có nghe trở lại Nàng cả người ở bên trong lo săn sóc cho ngày mai Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường xa nàng thứ ba chín chín tối lắm không có nghe trở lại nàng càng nhớ bên trong lo tháng sống trong ngày mai ngày ra đi chiếc khăn em trao cả bắn chín chín bao năm không có nghe trở lại nàng cả người ở bên trong lo săn sóc cho ngày mai ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang dư lại hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài